thánh thơ từ thiên đình bài số sáu mốt thông báo khẩn cấp giáng xuống lực không giờ năm bảy phút ngày hai sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bằng lòng từ bi ở nơi thượng giới thiên đình loan báo thông tin khẩn cấp nhân loại loài người trái đất xoay vần chuyển xoay mạnh mẽ 14 tháng 7 âm lịch 22 sẽ có ẩu đả giao tranh dữ dội ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu cho nên sẽ có những trận mưa đá gió xoáy mưa lửa dội xuống hành tinh con người đang sống ở một số nơi Việt Nam thế giới Nhà cửa tự động bốc cháy dữ dội hay tự rung lắc làm cho hệ thống điện thoại điện tử sẽ không hoạt động ở vùng lây nguồn nước khô cạn hỏa hoạn xảy ra nhiều hơn năm ngoái Việt Nam cũng sẽ xảy ra tương tự kèm theo sét đánh ở tại miền Trung nước ngập mênh mông tại nơi vùng núi ngỡ tưởng nước sẽ không bao giờ tới nhưng trên thực tế các vùng núi cao đất sẽ sụt lở bởi nước thượng nguồn ập tới bất ngờ không kịp chống đỡ châu sẽ có những vụ cháy lớn vô cùng khủng khiếp trên vùng rộng lớn lan vào đô thị Chúng Quốc biển nước giống các sông ngòi hàng loạt đê đập sẽ bị phá hủy vì không chịu được áp lực của nước châu Âu sẽ có những trận mưa rồng như là cuồng phong chưa từng xảy ra súng đạn bắt đầu lên nòng lên chốt khí thế chín chắn lan tỏa toàn cầu người Việt đương đầu với nhiều tang thương thảm cảnh khó lường người mới nháo nhào vật giá leo thang cao chưa từng có lịch sử nước này nước nga nán đói bắt đầu hoàn hẳn làm cho đất nước sầu khổ khôn cùng Hàn Quốc ngập trong khói lửa đạn bom từ phương Bắc xuống người tu vững tin không tu bỏ mạng hết